Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức tổng hợp Video này mình ờ, hướng dẫn cho quý anh chị và các bạn uh, ký số điện tử với uh, chia sẻ cái thông tin hợp đồng liên danh ở uh, trên hệ thống đấu thầu mới 2023 Đầu tiên thì quý anh chị đăng nhập vào tài khoản của mình à, Sau đây chúng ta sẽ vào mục đấu thầu điện tử và quý anh chị vào cái mục quy trình lựa chọn nhà thầu theo luật đấu thầu sau đây chúng ta chọn tham dự thầu và chúng ta sẽ vào cái mục thỏa thuận liên danh trong đấu thầu thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái mục mà nhà thầu nhà thầu chính họ đã mời nhà thầu của quý anh chị à, đồng ý để làm liên danh thì nó sẽ hiện thì cái mã liên danh ở đây và chúng ta sẽ thấy là ở đây tình trạng là chưa kỳ xác nhận liên danh đấy và cái gói tên của gói thầu là nó nằm ở đây tên liên danh ở đây và các bạn kích vào cái dòng cái mã xanh xanh này cái mã liên danh này chúng ta kích vào Đấy, kích vào thì thứ nhất là nó sẽ có hai cái mục là mục xác nhận và cái mục chia sẻ thì đầu tiên để mà chia sẻ được những cái thông tin ở đây thì chúng ta phải xác nhận đầu tiên xác nhận ở đây thì chúng ta sẽ thấy đó là à, có cái mục từ chối và mục à, ký số ở dưới dưới cùng này để gặp phải màn hình này à, chúng ta à, nếu như chúng ta không đồng ý liên danh thì chúng ta bấm vào từ chối còn nếu như chúng ta đồng ý thì chọn ký số đấy thì ở đây là à, các cái nhà thầu mà đã ký xác nhận thì nó hiển thị lên ở đây Đấy, đã ký xác nhận thì nó hiển thị ở đây còn đối với những đơn vị mà chưa chưa ký thì nó hiển thị lên là chưa ký xác nhận chưa ký xác nhận ở đây Đấy. thì đây là một cái gói thầu rất lớn cho nên là à, rất là nhiều đơn vị nhiều nhà thầu à, tham gia đấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ để mà ký được chữ ký số chúng ta sẽ gắm cái chữ ký số vào rồi và cái tiếp theo là quý anh chị kiểm tra lại một lần nữa cái phần mềm VNEGP à, cái phần mềm Agen đấy hình con hạt màu đỏ đấy xem thử nó đã chạy hay chưa cái dấu hiệu mà nó đã chạy tức là nó đã nằm ở dưới thanh tạc ba dưới màn hình này còn trường hợp mà nếu à, mình mà chưa chưa có chưa có thấy thì mình sẽ về lại màn hình và kích vào cái biểu tượng này biểu tượng màu đỏ này bước tiếp theo đó là các anh chị bấm vào cái chữ ký số chúng ta sẽ chờ một lát sau đấy các bạn thấy hộp thoại hiện lên đó là kiểm tra mã pin thì đấy chính là cái mã pin của chữ ký số các bạn nhập vào để ký và chúng ta chọn đăng nhập như vậy là đã ký số thành công thì thông báo đã xác nhận là đã ký số liên danh thành công sau đấy các anh chị bấm vào nút đóng rồi chúng ta bấm vào lại cái mã liên danh này để chúng ta chọn chia sẻ năng lực kinh nghiệm chúng ta bấm vào đây để chọn chia sẻ năng lực kinh nghiệm thì khi mà bấm chia sẻ năng lực kinh nghiệm ấy thì nó sẽ có những cái mẫu này những cái mẫu như mẫu 5A à, mẫu 05 là hợp đồng tương tự này mẫu 06A là đề xuất nhân sự chủ chốt này à, mẫu 06D là kê khai thiết bị chủ yếu 07 là hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 08 là tình hình tài chính của nhà thầu vậy thì những cái mẫu này nó ở đâu ra thì chúng ta quay lại cái chỗ mục xác nhận ở đây mỗi cái thông báo liên danh chúng ta sẽ liên danh cho một cái gói thầu cụ thể đấy cái gói thầu này là gói thầu vận chuyển than bằng đường thủy chẳng hạn thế và chúng ta sẽ chia sẻ thông tin cho những cái mẫu này ở trong cái gói thầu đấy tức là mỗi gói thầu thì quý anh chị à, chỉ có xác nhận liên danh một lần thôi và nếu như chúng ta đấu thầu gói khác thì chúng ta sẽ phải ký liên danh khác thay vì trước đây quý anh chị là à, liên danh và ký xác nhận ở trên giấy thì hiện nay chúng ta sẽ ký bằng điện tử rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái hợp đồng tương tự này để chúng ta chia sẻ này sau đấy chúng ta chọn tìm hợp đồng thì trước đây nếu như các anh chị đã kê khai hợp đồng này rồi thì chúng ta sẽ thấy nó hiển thị lên ở đây và chúng ta nhấp vào cái nút chọn. sau đấy chúng ta chọn xác nhận và chúng ta chọn lưu và chia sẻ vậy thì ở đây nó thông báo là gì chưa nhập đầy đủ thông tin mô tả tính chất mô tả tính chất vậy thì chúng ta sẽ sẽ kiểm tra lại tính chất tương tự của hợp đồng Đấy. chúng ta sẽ kiểm tra lại vậy kiểm tra lại thì các anh chị sẽ phải về lại cái phân hệ nghiệp vụ là hồ sơ năng lực đúng không ạ để chúng ta về lại cái hợp đồng tương tự đấy chúng ta mô tả lại cái phần đấy chúng ta sẽ vào hợp đồng đã và đang thực hiện trong lĩnh vực lựa chọn nhà thầu lúc này chúng ta sẽ kích vào hình cái bút này sau khi kích vào hình cái bút rồi thì các anh chị sẽ kéo lên để điền đầy đủ cả cái thông tin ở đây tức là chúng ta sẽ kiểm tra lại những cái thông tin mà lưu ý ở đây là sao đỏ có cái dấu sao đỏ ở đây là những cái trường mà bắt buộc bắt buộc chúng ta phải điền những cái trường mà sao màu đỏ chúng ta phải điền vào sau khi mà điền đầy đủ rồi thì các anh chị sẽ bấm vào nút lưu lưu ở đây Đấy. Rồi sau khi các anh chị lưu rồi thì chúng ta cùng về lại cái mẫu uh, hợp đồng tương tự nhé Chúng ta về lại cái, cái chỗ uh, chia sẻ của liên danh ấy. Đấy, và chúng ta vào lại hợp đồng tương tự để chúng ta chỉnh sửa ở đây Chúng ta tìm, chúng ta chọn lại, chọn xác nhận Sau đấy các bạn kích vào cái hình cái bụt ở đây Đấy, và ở đây nó sẽ có những cái mô tả tính chất này, loại hình dịch vụ này chẳng hạn như ở đây là chúng ta loại hình dịch vụ là vận vận tải than bằng đường thủy giá trị hợp đồng thì chúng ta sẽ ghi lại cái cái giá trị ở đây thôi ở đây là hợp đồng 12 tỷ đúng không ạ quy mô thực hiện những cái phần uh, trường này không bắt buộc thì chúng ta có thể bỏ qua còn những cái trường bắt buộc sao đỏ này chúng ta phải điền vào sau để các anh chị chọn lưu lại và chọn xác nhận có sau đấy chọn lưu và chia sẻ ok chúng ta sẽ kích vào đây để đóng lại đấy mỗi khi mà chia sẻ được thông tin á, thì chúng ta sẽ thấy được nó có một cái tích V màu xanh ở đây đúng không có tích V màu xanh ở đây rồi cái công việc tiếp theo là chúng ta có thể chia sẻ cái nhân sự nếu như nhà thầu chính mà cần thêm người thì chúng ta à, có thể bổ sung chia sẻ ở đây ví dụ máy trường, chẳng hạn hoặc là chỉ huy trưởng chúng ta kích vào dấu công ở đây để chia sẻ hoặc là chúng ta chia sẻ cái thiết bị chúng ta kích vào đây đây, ở đây họ yêu cầu thiết bị này xà lan tàu đẩy có cái trọng tải toàn phần tối thiểu là 1.500 tấn chẳng hạn đấy phương tiện xà lan tự hành một một cái tàu đẩy và một cái xà lan tàu đẩy thì chúng ta sẽ vào đây để chia sẻ nhé sở hữu của nhà thầu hoặc là đi thuê chúng ta tìm ở đây chúng ta sẽ tìm cái tàu đẩy tàu đẩy ở đây chẳng hạn tàu đẩy rồi ok chúng ta chọn lưu và chia sẻ đóng lại rồi cái xà lan tứ hành thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy chúng ta sẽ chọn sở hữu hoặc là thuê ngoài chúng ta chọn xà lan ở đây nhé xà lan thì rất là nhiều chia sẻ bao nhiêu cái đấy rồi chúng ta chọn xác nhận sau đây các anh chị chọn lưu và chia sẻ chọn đóng lại chúng ta chọn đóng ở trên này đấy những cái mục nào mà chúng ta chia sẻ thành công thì nó sẽ tích về lên màu xanh hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu thì ở đây chúng ta chọn là không có hợp đồng nào nhé đúng không cái này là sẽ tới cái đồ uy tín của nhà thầu chúng ta chọn lưu và chia sẻ đóng lại tình hình tài chính của nhà thầu chúng ta vào đây để chia sẻ cái tài chính ở đây có một cái đặc điểm là cái năm tài chính 2021 này theo thông tư 08 thì nó sẽ có số liệu một là cái anh chị từ cái khai mà hai nữa là số liệu lấy từ cái hệ thống thuế à, ở đây nếu như từ cái khai thì chúng ta cũng có thể chọn lưu và chia sẻ và nếu như bạn chưa nhập thông tin năm tài chính đây là một cái lỗi rất quan trọng để khắc phục cái lỗi này như sau thì chúng ta sẽ vào cái phần thông tin chung của hồ sơ năng lực nhà thầu và à, chúng ta cập nhật lại cập nhật lại cái thông tin này thì sau đó mới xử lý được cái lỗi này chúng ta đóng cái hộp thoại này lại và chúng ta sẽ về cái phân hệ nghiệp vụ là hồ sơ năng lực lại đây thì những cái thông tin hiện lên thì quý anh chị sẽ chọn là những cái mục mà trường bắt buộc người ta yêu cầu đấy chúng ta phải úp cái giấy đăng ký kinh doanh lên đúng không ạ khi nào mà upload lên nó có cái ờ, màu xanh như thế này là upload thành công nếu trường hợp mà nó upload ờ, không có màu xanh thì quý anh chị kiểm tra lại con hạt đã bật hay chưa nhé màu xanh như thế này là upload thành công rồi đây chúng ta sẽ up cái điều lệ hoạt động lên nếu trường hợp chưa có thì các anh chị cứ để tạm cái đăng ký kinh doanh lên cũng được số nhân viên chúng ta có thể là nhập cái số tương ứng vào lĩnh vực nắm tay chính này các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ chọn năm tài chính theo năm của báo cáo tài chính tức là mùng 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 12 và chúng ta không cần điên lắm nhé cái gì chị lưu ý là 01 sơ đồ tổ chức bắt buộc không không có chúng ta cứ đưa đăng ký kinh doanh vào sau đấy chúng ta chọn lưu và chọn xác nhận xác nhận thì nó sẽ ký số cho các anh chị đấy, ký số thành công này sau đấy thì các anh chị về lại cái à, trang chủ và về lại cái phân hệ nghiệp vụ là đấu thầu điện tử chúng ta sẽ quay về lại cái thỏa thuận liên danh đúng không ạ quay về lại thỏa thuận liên danh và chúng ta chia sẻ năng lực năng lực về tài chính chúng ta chọn lưu và chia sẻ như vậy là chia sẻ đã thành công và chúng ta đã xử lý xong cái lỗi lỗi vừa rồi chúng ta chọn đóng lại đấy như vậy là đã chia sẻ thành công còn trường hợp mà đề xuất nhân sự chủ chốt mà chưa tích về ở đây là do nhà thầu chúng tôi là chưa chưa chưa có nhập nhân sự lên đấy, ở đây là chưa có thì cái này ờ, cái này mình có thể bổ sung sau Các anh chị có thể liên hệ với Tuấn Hoàng theo số điện thoại 0913585716 đây là số điện thoại hoặc là à, kết nối Zalo cũng như là số điện thoại để tìm kiếm ở trên YouTube và mọi người đã biết đến Tuấn Hoàng đó là luôn luôn tư vấn về đấu thầu qua mạng cũng như cung cấp chữ ký số đấy quý anh chị à, à, theo dõi và chúng ta sẽ kết nối với Tuấn Hoàng để được hướng dẫn thêm rồi xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau xin cảm ơn